Xin kính chào các anh chị. Như vậy là năm 2022 đã kết thúc với rất nhiều các khó khăn không chỉ đối với nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam mà đặc biệt đối với thị trường chứng khoán khi mà thị trường chứng khoán đã có mức suy giảm lên đến khoảng 33% và thổi bay hơn 110 tỷ USD cái vốn hóa của thị trường này. Tuy vậy thì bước sang năm 2023 thì vẫn vẫn còn rất nhiều những khó khăn, đặc biệt là liên quan đến vấn đề như xuất khẩu hay là lãi suất của chúng ta vẫn tương đối cao. Tuy vậy thì AZFIN chúng tôi đánh giá rằng trong nguy thì luôn luôn có cơ và hôm nay chúng tôi sẽ cùng trao đổi đánh giá về cả cơ hội lẫn rủi ro của một trong những cái cổ phiếu được đánh giá là trong nguy có cơ đối với không những cổ phiếu này mà đối với cả cái ngành ngân hàng đó chính là cổ phiếu VIB. Thì đầu tiên chúng ta hãy cùng điểm qua một số cái thông số của cổ phiếu VIB khi kết thúc năm 2022 như sau. Đầu tiên là giá biến động trong vòng một năm qua là từ 16.200 đồng đến 36.400 đồng. Số lượng cổ phiếu lưu hành là 2 tỷ 107 triệu 672 nghìn cổ phiếu. Giá thị trường vào kết thúc năm 2022 là 19.000 đồng. Vốn hóa thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu này là 40.045 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu hết 9 tháng năm 2022 là 30.478 đồng. Nếu cộng cả cái lợi nhuận quý 4 chuẩn bị ra là khoảng độ hơn 2.000 tỷ thì vốn chủ sở hữu của VIP là khoảng 32.500 đến 32.800 tỷ và EPS 4 quý gần nhất là 3.990 đồng. Nếu tính cả EPS quý 4 năm 2022 này thì hoàn toàn có thể đạt ở mức khoảng 4.000 đồng và PE khoảng 4.76 lần. PB là 1.31 lần tính trên cái báo cáo quý 3. Tuy nhiên tính cả cái quý 4 khi chúng ta vừa kết thúc thì PB còn khoảng độ 1.24 lần và cái cổ phiếu phát hành ưu đãi cho cán bộ công nhân viên năm vừa qua là 10,9 triệu cổ phiếu tương đương với 0,5%. Quỹ khen thưởng phúc lợi của VIP là không đồng, không trích mà họ dồn vào cái việc trích luôn trong chi phí cũng như là ESOP cho những cán bộ có cái chức vụ cao. Tiếp theo là về cái rủi ro đầu tư đối với những cổ phiếu ngân hàng nói chung. Đầu tiên đó chính là rủi ro về suy thoái kinh tế. Điều này có thể khiến cho các cái ngân hàng có cái sự tăng trưởng khó khăn hơn từ việc huy động cũng như cho vay và có thể đối mặt với cái rủi ro lớn hơn do các cái doanh nghiệp làm ăn khó khăn. Thứ hai là rủi ro về đóng băng bất động sản. Như chúng ta đã biết, các cái ngân hàng ở Việt Nam ấy chủ yếu các cái tài sản đảm bảo của họ là bất động sản. Thì tất nhiên với việc là họ cho vay uh, trên tài sản đảm bảo thì đâu đó tối đa là khoảng 70% nhưng không loại trừ có những cái khoản cho vay mà cái bất động sản thì có thể giảm giá nhiều hơn hoặc là bất động sản thì rất khó có thể thành lý thì từ đó cũng khiến cho cái ngành ngân hàng của Việt Nam trong năm 2023 có thể đối mặt với một năm tương đối khó khăn. Tiếp theo là rủi ro pháp lý ở Việt Nam thì cái điều này thì đối với những cái doanh nghiệp ở Việt Nam thì đều có những cái rủi ro nhất định bởi vì cái tính ổn định của chúng ta thì chưa thực sự cao do đó thì đây là một cái rủi ro và nói là à, gần như các cái doanh nghiệp đều phải đối mặt với nó và tiếp theo ở Việt Nam có một trong những cái rủi ro mà chúng ta cần phải tính đến mạnh đó là rủi ro về lòng tin của người dân như năm 2022 trôi qua chúng ta đã chứng kiến có những vụ liên quan đến trái phiếu đúng không ạ thì các cái doanh nghiệp khác có trái phiếu tốt chuẩn đi chăng nữa nhưng mà vì ảnh hưởng bởi một số doanh nghiệp có cái trái phiếu xấu thì cũng khiến họ gọi là hoảng loạn bán đi toàn bộ những cái trái phiếu họ đang nắm giữ. Từ đó khiến cho cái rủi ro thanh khoản rất lớn ở các cái ngân hàng cũng như các cái công ty có phát hành trái phiếu. Thì đối với các ngân hàng ở Việt Nam cũng thế. Khi người ta vừa nghe tin ngân hàng này có cái vấn đề gì chẳng hạn thì ao ào người ta đến rút tiền thì cái việc rút tiền hàng loạt như thế thậm chí có thể gây ra sự đổ vỡ của ngân hàng đó ngay trong một cái thời gian rất ngắn như cái ngân hàng SCB vừa rồi chúng ta có thể thấy trong năm 2022 thì ngân hàng nhà nước đã tiếp nhận lại cái ngân hàng đó giống như là các cái ngân hàng không đồng thì đây là một cái rủi ro khá lớn bởi vì cái lòng tin cũng như cũng như cái sự phân tích đánh giá của người dân Việt Nam hiện nay là họ rất mong manh đối với những cái câu chuyện như thế thì trong quá khứ thì chúng ta có thể thấy ví dụ như ngân hàng ACB chẳng hạn khi mà Bầu Kiên bị bắt vào năm 2012 thì cái ngân hàng đó chỉ trong vòng chưa đến 2 năm thì cái tài sản đã giảm gần một nửa do người dân rút tiền và hạn chế gửi ở ngân hàng đó và khiến cho ngân hàng đó cũng phải mất nhiều năm mới trở lại được. Rồi vừa rồi là SCB rồi rất nhiều các cái trường hợp ngân hàng không đồng trước đó thì đây là một trong những rủi ro là khá lớn khá lớn, không giống như các cái nước khác ở trên thế giới. Tiếp theo về cái rủi ro riêng của VIB thì chúng tôi đánh giá đầu tiên nó liên quan đến gọi là tỷ lệ huy động vốn không kỳ hạn của VIB là tương đối thấp, chỉ quanh khoảng độ 12-13% thôi. Thì điều này là thấp hơn so với trung bình của toàn ngành ngân hàng là khoảng độ 18%, khiến cho cái giá vốn huy động đầu vào của VIB tương đối cao hơn so với các cái ngân hàng khác thì về lâu về dài nếu mà giá vốn huy động cao ấy thì sẽ là một cái rào cản khiến cho NIM của VIBB VIB khó có thể tăng mạnh được. Tuy vậy thì với việc CASA thấp này nếu mà ngân hàng này có cái công cuộc chuyển đổi thành công có cái mục tiêu hướng đến gọi là thu hút CASA thành công của những cái khách hàng cá nhân thì chúng tôi cũng tin rằng nó có thể đảo ngược trở thành một lợi thế khi CASA thấp thì có thể tăng CASA lên. Bởi vì lát nữa thì chúng ta sẽ cùng xem cái tỷ lệ cho vay khách hàng cá nhân uh, khách hàng cá nhân của họ là rất lớn, lớn nhất hệ thống. Thì điều này nếu ứng dụng công nghệ tốt cộng thêm phát triển các cái sản phẩm cho cá nhân thì có thể giúp cả sà nâng cao. Thì cái điểm xấu thứ hai đó là tỷ lệ nợ xấu của cái ngân hàng VIB này tương đối cao so với các cái ngân hàng hàng đầu khác. Nếu như các ngân hàng hàng đầu khác tỷ lệ nợ xấu chỉ 1 đến 1,5% thì của VIB thì trong năm 2021 cũng như 9 tháng đầu năm 2022 là 2,3%, tức là cao gần gấp đôi so với các cái ngân hàng khác. Và cái tỷ lệ dự phòng nợ xấu của họ thì cũng tương đối thấp ở mức khoảng độ 54% trong 9 tháng năm 2022. Điều này cho thấy cái bộ đệm dự phòng về lợi nhuận của VIB là không quá cao, không quá cao. Bởi vậy nếu có những cái khó khăn gì đột xuất, bất ngờ khiến nợ xấu tăng cao chẳng hạn thì sẽ có thể ảnh hưởng đến cái kết quả kinh doanh của ngân hàng này rất nhạy cả, rất nhạy cả. thì quý vị lưu ý như thế ngoài ra thì có một trong những cái à, để có thể giải thích cho vì sao tỷ lệ nợ xấu của VIP cao và à, dự phòng nợ xấu thấp đó là ngân hàng này chủ yếu cho vay hơn 90% là bán lẻ tức là cho vay cá nhân và các cái doanh nghiệp nhỏ lẻ thì về cơ bản là tài sản đảm bảo của họ rất là nhiều trên 90% các cái khoản vay có tài sản đảm bảo Thế do đó là à, khi cho vay cá nhân thì cái tỷ lệ nợ xấu thường nó cao hơn so với cho cho vay bán buôn ở những cái điều kiện thông thường đúng không ạ điều kiện thông thường thì như vậy nhưng nhưng cái rủi ro thì nó lại được dàn trải ra cho nhiều đối tượng hơn còn ngược lại đối với những cái ngân hàng cho vay bán buôn ở điều kiện thông thường các doanh nghiệp thì thường rất khó phá sản rất khó rơi vào nợ xấu thì tỷ lệ nợ xấu của họ rất thấp nhưng nó lại tiềm ẩn cái rủi ro khá cao ví dụ có những ngân hàng cho vay tới gần 10% tín dụng đối với một nhóm một group công ty bất động sản chẳng hạn thì vừa rồi công ty bất động sản ý bị mất thanh khoản khó khăn thì cái điều đó nó sẽ khiến cho cái khoản nợ kia trở thành nợ xấu và nợ xấu có thể tăng rất nhanh tăng rất nhanh thì đấy là một cái sự khác biệt giữa tỷ lệ nợ xấu của VIB và các cái ngân hàng cho vay bán buôn ngoài ra cái tỷ lệ dự phòng nợ xấu tương đối thấp này à, thì về cơ bản là VIB trích đúng theo các cái thông tư các cái tiêu chuẩn của ngân hàng nhà nước thôi tức là về cơ bản họ phải trích cái nợ xấu trên trên cái phần không có tài sản đảm bảo không có tài sản có thể thu hồi được thế thành ra họ trích là trích đúng tuy nhiên thì cũng có nhiều ngân hàng ở Việt Nam trích dư hơn rất nhiều từ đó là họ có bộ đệm lợi nhuận thì VIB này thì trích đúng trích đủ thế thành ra là nó tương đối ở mức tương đối thấp đó là những cái rủi ro nhất định của VIB. Tiếp theo, đánh giá toàn diện tổng thể về VIB thì chúng tôi cho rằng VIB là hội tụ gần như hoàn hảo nhiều tiêu chí quan trọng. Nhiều tiêu, tiêu chí quan trọng nhưng mà gần thôi chứ chưa chưa hoàn hảo, chưa hoàn toàn. Và nếu nó hoàn hảo thì có lẽ giá cổ phiếu nó cũng sẽ đã khác bây giờ rất rất nhiều, đúng không ạ? Thì chúng tôi đánh giá dựa trên ba trụ cột. Đầu tiên là tăng trưởng lợi nhuận thì có cơ sở là ROE à, nữa thứ hai là về phần định giá cổ phiếu và thứ ba là cổ tức về tiền thì trước tiên là đánh giá về cái ngân hàng VIB này thì à, về ROE của nó rất cao và kết quả kinh doanh thì tăng mạnh và bền vững chúng ta có thể thấy ROAE tức là lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân nếu như năm 2019 đạt 27,1 thì cũng đã là cao nhất hệ thống rồi thì đến 3 ba quý đầu năm 2022 thì đạt tới 31,9%. 31,9% tức là mức cao nhất thị trường chứng cao nhất trong các cái ngân hàng ở Việt Nam. Còn nếu tính mà ROE ROE trên vốn chủ sở hữu đầu năm ấy thì nó lên tới khoảng độ 35 36%. Thì chúng ta hãy thử tưởng tượng ngân hàng này có vốn khoảng 20 24.000 tỷ thì lợi nhuận có thể tạo ra khoảng 8.400 tỷ lợi nhuận sau thuế cho năm 2022 và phải nói là một mức sinh lời thì thì thì không có ngân hàng nào có thể ờ, đọ được đối với nó và tiếp theo là về cái kết quả kinh doanh thì nó tăng trưởng mạnh và bền vững mạnh và bền vững thì uh, chúng ta thấy ở đây là vốn chủ sở hữu nó cũng tăng rất mạnh đúng không ạ nếu tính từ 2018 đến 2022 dự phóng cho cả năm 2022 thì sau 4 năm vốn chủ sở hữu của nó đã tăng khoảng 3 lần hoàn toàn là đến từ lợi nhuận để lại và quý vị hãy thử tưởng tượng 4 năm mà tăng 3 lần nó tốt để nhìn nè đúng không ạ rồi tiếp theo về lợi nhuận sau thuế của nó thì trong 4 năm thì nó cũng tăng 4 lần từ 2.194 lên khoảng 8 trên 8.004 tỷ dự phóng cho năm 2022. Vậy thì nguyên nhân nào khiến cho ROE của ngân hàng này cao và kết quả kinh doanh lại tăng mạnh và tương đối bền vững như vậy thì chúng ta hãy cùng xem xét. Thì đầu tiên là chúng ta hãy điểm qua về cái việc so sánh hai cái chỉ số khá quan trọng. Đầu tiên là cho vay bán lẻ trên tổng tín dụng và hệ số số ROE thì cho vay bán lẻ của VIB đây nó đã đạt đến 90% trong 9 tháng đầu năm 2022. Còn các cái ngân hàng khác khá cao như là ACB hay Vietcombank thì cũng ở mức 70%, Tiên Phong Bank ở mức 60%, BIDV MB ở mức khoảng 55%, Vietinbank ở mức khoảng độ hơn 40%. Và hệ số ROE chúng ta có thể thấy VIB là một mình đúng không ạ? Một mình một chiến tuyến vừa có vay bán lẻ cao tức là đồng nghĩa với cái việc hệ số an toàn nó cao hơn theo ngân hàng nhà nước đánh giá bởi vì khi đó thì nó giàn trải ra được rất rất nhiều những cái khách hàng nhỏ từ đó nó không sợ rằng sẽ dính một cái gọi là nợ xấu theo hệ thống hệ thống nợ xấu theo hệ thống ví dụ nếu tập trung vào bán buôn nhiều một nhóm công ty bất động sản chiếm tới ba bốn phần trăm tín dụng chẳng hạn thì khi khó khăn thì cái số đó nó có thể biến thành nợ xấu rất nguy hiểm còn cho vay bán lẻ tức là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ thì cái tỷ lệ nó sẽ được giảm thiểu đi rất nhiều rủi ro giảm thiểu rất nhiều và chính vì thế cho nên ngân hàng nhà nước đánh giá rất cao những cái ngân hàng đạt được cái cái điều đó và cái hiệu quả ROE đây thì của VIB cũng một mình một vạch đúng không ạ cao hơn khá vượt trội so với những ngân hàng hàng đầu Việt Nam như là ACB, MB hay Vietcombank đó và để có được những cái điều đó thì nguyên nhân và hiệu quả kinh doanh cao là từ đâu thì chúng ta hãy cùng đánh giá một cái bảng tương đối tổng thể về cái tình hình tài chính nói chung của công ty trước khi đi chi tiết hơn vào thực số. Đầu tiên, tổng tài sản của công ty 9 tháng đầu năm 2022 đã đạt tới 340.000 tỷ và kết thúc 2022 thì nó có thể cao hơn khá. Đúng không ạ? Về tổng tín dụng thì nếu như năm 2016 có 67.466 tỷ thôi thì hiện nay đã 9 tháng đã lên đến 229.000 rồi và cả năm thì nó sẽ vượt cái con số 230.000 đúng không tiền gửi và khách hàng của khách hàng cũng như là à, các cái chứng khoán phát hành giấy tờ có giá ấy, thì cũng đã tăng tương ứng cùng với tín dụng song hành cùng nhau và nhiều anh chị thấy rằng cái tín dụng kia thậm chí nó nhỉnh hơn so với tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá thì tức là cái tỷ lệ cho vay trên huy động của VIP lại cao hơn 100% à thực ra không phải tỷ lệ cho vay trên huy động của VIP chỉ có 75% thôi anh chị nhá N đó có 75% thôi bởi vì sao bởi vì nhiều người ta còn không tính đến những cái nguồn vốn khác không tính đến những cái tài sản khác vân vân ngoài ra vốn chủ sở hữu của các ngân hàng nó lớn ấy thì nó cũng có thể cầm với vốn chủ sở hữu nó đi vợ cho vay chứ thế thành ra là cái tiền gửi cái cái tín dụng kia không hoàn toàn 100% đến từ tiền gửi anh chị lưu ý nhé còn vốn chủ sở hữu của công ty này có thể thấy tăng rất mạnh đúng không ạ tăng gần gấp 4 lần sau khoảng 6 năm thì điều này nó đến chủ yếu từ cái việc là ngân hàng này giữ lại lợi nhuận và chúng ta hãy lưu ý rằng những năm đơ trước thì VIB còn có trả cổ tức tiền mặt cơ. Nếu nó không trả cổ tức tiền mặt thì vốn chủ sở hữu còn cao nữa cơ. Và tỷ trọng bán lẻ đây có thể thấy là một bước chuyển dịch rất mạnh mẽ từ 41% năm 2016 lên tới 90% 9 tháng 2022. Và rõ ràng à, VIB nhận thấy rằng mình là một ngân hàng nhỏ, mình đi sau. Thành ra việc cạnh tranh rất khó. Thế thành ra họ chọn cái lối đi riêng đó là ngân hàng bán lẻ. Và cái việc thể hiện cái ngân hàng bán lẻ này mạnh đến mức như nào thì quý vị có thể thấy tuy với quy mô tín dụng rất nhỏ so với các cái ngân hàng hàng đầu chưa bằng chỉ bằng 1 phần 2 so với những ngân hàng tư nhân top đầu và chỉ bằng 1 phần 4, 1 phần 5 so với những ngân hàng nhà nước hàng đầu Big Four. Nhưng mà cái phí bảo hiểm của công ty này bán thì nó có thể nói là top đầu luôn. Đúng không? Phí bảo hiểm top đầu. Rồi hiện nay thì cái thẻ tín dụng nó cũng top đầu. Và cho vay mua ô tô thì cũng top đầu luôn luôn luôn nằm các cái vị trí dẫn đầu có thể nói rất mạnh trong cái lĩnh vực bán lẻ rồi tổng thu nhập hoạt động của công ty này ngân hàng này thì cũng tăng rất mạnh tăng tới hơn 4 lần chỉ trong vòng của 6 năm qua 5 lần thì đúng hơn bởi vì đây là số liệu của 9 tháng đầu năm 2022 thôi nếu có thêm cả quý 4 nữa thì nó phải lên đến gần khoảng 18.000 tỷ 18.000 tỷ và tương tự như thế lợi nhuận sau thuế thì tăng từ hơn 500 tỷ lên đến khoảng 8.400 8.500 năm 2022 ROAE rất cao tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập hoạt động thì nó đã giảm xuống rất nhiều nó thúc đẩy cái việc tăng trưởng và một cái chỉ số gọi là minh chứng cho cái việc là ngân hàng này tập trung vào bán lẻ và có hiệu quả chính là NIM tức là khi cho vay bán lẻ thì họ có thể cho vay với cái lãi suất cao hơn cao hơn và NIM của nó đã tăng từ mức 3,9 năm 2019 lên đến 5% vào 9 tháng đầu năm 2022 và có thể thấy là VIB là một trong số hiếm các ngân hàng vẫn có thể tăng NIM trong năm 2022 và 2023 thì nó có thể duy trì ở mức tương đối cao, tương đối cao. Tuy rất khó tăng trưởng, thậm chí phải giảm một chút nhưng nó vẫn duy trì mức tương đối cao. Bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết hơn từng yếu tố thì chúng ta có thể thấy tổng tài sản của nó đúng không ạ? Tăng khoảng 3,5 lần nếu tính hết cả năm 2022 này thì nó trong vòng chỉ trong vòng có 6 năm thì điều này cho thấy cái ngân hàng này đã có được một cái sự bứt phá thành công từ một ngân hàng rất nhỏ đã lên một cái ngân hàng tầm trung tầm trung về quy mô rồi tiếp theo là về cái tín dụng và huy động thì tăng trung bình đâu đó khoảng 25% một năm và nó luôn song hành cùng nhau và cái tỷ lệ uh, cho vay trên huy động của uh, ờ, VIB ấy, thì hiện nay là ở mức 75% thấp hơn khá nhiều so với mức 85% mà ngân hàng nhà nước quy định yêu cầu thì có thể thấy cái dư địa cho nó còn tăng trưởng còn khá nhiều chính vì thế có thể thấy rằng tuy rằng là VIB là một cái ngân hàng có CASA thấp nhưng mà vừa rồi cuối năm 2022 rõ ràng thị trường rất khó thanh khoản nhưng VIBB VIB thì cũng không phải đẩy lãi suất lên quá cao để huy động vốn cho bằng được bởi vì cái tỷ lệ cho vay trên huy động của họ vẫn tương đối thấp và họ có thể nới cái khoảng cách ý lên nới khoảng cách đấy lên chính vì thế áp lực cho vai, đi vay với lãi suất cao của VIB vừa rồi thực sự không quá lớn trong khi trước đó VIB luôn là những cái ngân hàng mà có cái giá vốn huy động là tương đối cao đúng không ạ đây quý vị có thể thấy cái này rồi tiếp theo về vốn chủ sở hữu à, tăng 30% trên năm và toàn bộ là nhờ lợi nhuận sau thuế giữ lại có thể nói rất ấn tượng rất ấn tượng đúng không ạ và lợi nhuận sau thuế sau 6 năm thì nó tăng 15 lần từ khoảng 560 tỷ lên năm nay khoảng 8.500 tỷ. Phải nói là một cái bước tiến tăng trưởng à, chắc là tốt nhất ở Việt Nam hiện nay nhờ vào nhờ vào cái chiến lược gọi là tập trung vào bán lẻ của họ. Tập trung vào bán lẻ của họ. Thì đây là một cái rất ấn tượng. Rồi đây là cũng là một cái ngân hàng như đã nói có được kết quả kinh doanh trên là do nó chọn cho mình lối đi riêng đó là bán lẻ thì thậm chí có thể nó được vinh danh là ngân hàng bán lẻ số 1 Việt Nam với cái tỷ lệ chúng ta nhìn thấy ở trên. Và như chúng tôi cũng đã trình bày, đó là những cái rủi ro. Quý vị cũng cần phải chú ý đến những cái rủi ro của VIB. Đúng không ạ? Thì tôi xin nhắc lại cái rủi ro của VIB. Thứ nhất đó là liên quan đến cái vấn đề liên quan đến cái vấn đề gọi là CASA của nó tương đối thấp, hiện giá vốn tương đối cao. Tương đối cao thế thành ra nó làm cho cái chi phí của nó cũng tương đối cao thứ hai là cái vấn đề là tỷ lệ nợ xấu hơi cao và dự phòng nợ xấu tương đối thấp tức là cái bộ đệm lợi nhuận dự phòng của nó không quá lớn thế xảy ra khó khăn thì lợi nhuận nó có thể suy giảm cũng cũng có thể suy giảm khá nhanh nếu mà có những khó khăn đột ngột và bất ngờ nhưng được một cái thì bù lại thì cái tỷ lệ cho vay bán lẻ của nó chiếm tới 9% thế thành ra cái rủi ro nó cũng giảm thiểu được phần nào phần nào đúng không ạ rồi tiếp theo à, chúng ta đánh giá tiếp theo về cái chi phí của VIP thì ngày càng thấp. Có thể thấy thì nếu như năm 2016 thì cái chi phí hoạt động trên thu nhập hoạt động nó chiếm tới 61,5% lợi nhuận hoạt động cơ. Thì hiện nay giảm xuống còn có 34,63% trong 9 tháng năm 2022. Ngoài việc là do cái hiệu quả do cái khối bán lẻ nó ngày càng tăng mạnh, tỷ trọng của khối bán lẻ ngày càng tăng mạnh và hiệu quả tăng cao kèm theo như là bán bảo hiểm này như là cho vay ô tô với lợi suất tốt này hay vân vân này rồi bán các sản phẩm khác này thì còn đến từ cái việc từ cái việc ngân hàng này đã ứng dụng công nghệ vào tốt giảm thiểu các cái chi phí khá nhiều thì quý vị có thể xem cái này thông qua cái việc là quý vị đánh giá xem cái lượng nhân sự nó tăng bao nhiêu và kết quả kinh doanh càng bao nhiêu thì có thể đấy là kết quả kinh doanh và tăng trưởng tín dụng là vượt trội so với việc nhân sự tăng đúng không ạ nó giảm thiểu khá nhiều chi phí và ứng dụng công nghệ và như vậy rất tốt đúng không ạ và cái ROAE đây thì nhờ những cái việc là hiệu quả kinh doanh tăng chi phí thì ngày càng tiết giảm khiến cho ROAE của nó ngày càng tăng mạnh đó lên đến hơn 30% và khẳng định vững chắc cái vị trí số 1 trong cái lĩnh vực ngân hàng của mình và tiếp theo về định giá vip thì chúng tôi coi đây như là một món hời một món hời với mức định giá PB đâu đó khoảng độ cái biểu đồ này chưa chưa update lắm nhưng mà đâu đó PB tính cả cái kết quả kinh doanh 2022 thì nó tương đương với chỉ khoảng độ 1,24 thôi 1,24 còn PE thì nó cũng tương đương với khoảng độ 4.7 đến 4.9 lần đó thì như vậy đối với một cổ phiếu có ROE bằng 35% PE bằng dưới 5 lần PB bằng 1. 24 lần và lợi nhuận trong tương lai vẫn có thể tăng tương đối tốt thì quả là một món hời đối với nhà đầu tư. Tuy vậy thì ờ, đối với đầu tư cổ phiếu riêng lẻ thì nó luôn có những rủi ro và rủi ro thì có những rủi ro chúng ta có thể liệt kê ra được nhưng mà có những rủi ro mà chúng ta không thể ngờ được. Ví dụ như những cái rủi ro về chiến tranh, rủi ro liên quan đến chính trị, đúng không? Hay ngay cả cái rủi ro như trái phiếu năm 2022 cũng thế, đúng không ạ? Đó, thì tiếp theo chúng ta sẽ đánh giá về cái kỳ vọng một cái cột mốc thứ ba cột mốc đầu tiên là liên quan đến tăng trưởng kết quả kinh doanh cũng như ROE cột mốc thứ hai trụ cột thứ hai là nó liên quan đến gọi là liên quan đến cái định giá thì là một món hời rồi còn trụ cột thứ ba liên quan đến việc trả cổ tức có tốt hay không bằng tiền tốt không thì uh, trước tiên thì từ năm 2016 17 18 thì VIB có trả cổ tức bằng tiền. Tuy vậy từ 2019 thì ngân hàng nhà nước về cơ bản là yêu cầu các cái ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân là không trả cổ tức bằng tiền. Và phải giữ lại vốn đó để nhằm đảm bảo an toàn vốn cho chính các ngân hàng. Thì do đó là riêng đặc thù của ngành ngân hàng Việt Nam ấy là muốn trả cổ tức bằng tiền mặt ấy hay trả cổ tức bằng cổ phiếu hay tất cả đều phải xin phép ngân hàng nhà nước cho phép mới được và trong 3 năm qua thì ngân hàng các ngân hàng không được phép trả cổ tức bằng tiền mặt để nhằm giữ lại vốn để tăng tăng cái tỷ lệ an toàn vốn thì uh, tuy nhiên để tạo ra một cái cơ hội đầu tư mà nó mang lại được cái hiệu quả sinh lời rất cao thì thường nó phải kèm với điều kiện phải có cổ tức bằng tiền mặt điều này thì nó khá khác so với các nước khác trên thế giới đó là các nước khác trên thế giới chỉ cần tăng trưởng mạnh định giá rẻ là nó sẽ tăng giá mạnh nhưng ở Việt Nam đó là do đặc thù là người nhà đầu tư cũng cần một cái sự chắc chắn họ cũng cần biết rằng à doanh nghiệp này làm ăn tốt có thành quả trả cho tôi thì khi đó định giá sẽ khác định giá sẽ khác ví dụ như cổ phiếu VIB cũng thế thôi giá đang 19.000 đồng EPS là lên đến 4.000 đồng thì như vậy cổ tức tiền mặt trừ đi các cái quỹ thì hoàn toàn nó có thể trả 3 ngàn rưỡi 3 trăm đồng nếu ngân hàng nhà nước cho phép và nếu lãnh đạo ngân hàng mong muốn thì khi đó nếu mà trả cổ tức thế thì ắt giá cổ phiếu VIP nó không phải là 19 đâu nó thậm chí là 50 ví dụ như thế đấy là ví dụ nhé nhưng mà nếu mà ngân hàng mà không được cho trả cổ tức thì nhà đầu tư vẫn khá là có một cái gì đó cảm giác như là nó không đẻ ra tiền thế thành ra họ sẵn sàng có thể trả giá nó thấp hơn đúng không ạ và à, như vậy là chúng ta cần phải đánh giá rằng nó có cơ hội trả cổ tức bằng tiền cho nhà đầu tư không để việc định giá lại nó nâng một tầm cao mới hay không thì đầu tiên là về cái điều kiện cần anh chị ạ thì uh, điều kiện cần là VIP cần phải đáp ứng đủ các cái tiêu chuẩn theo quy định của nhà nước của ngân hàng nhà nước cụ thể như là hệ số an toàn vốn K rồi tỷ lệ cho vay trên huy động đúng không ạ ví dụ như an toàn vốn K của nó là 12,3% thì nó cao hơn nhiều so với yêu cầu tối thiểu 8% trung bình các ngân hàng Việt Nam đâu đó khoảng trung bình các ngân hàng tư nhân ấy khoảng 12% còn trung bình các ngân hàng nhà nước thì lại dưới 10% đó thì hiện nay nó là 12,3% và nó có thể cao hơn khi kết quả kinh doanh quý 4 ra khi mà vốn chủ sở hữu nó tăng mạnh hơn so với tăng trưởng tín dụng và tiếp theo cái tỷ lệ NDR tức là cho vay trên huy động của nó là 75% thì thấp hơn 85%. Như vậy cái điều kiện đầu tiên Điều kiện cần đầu tiên là đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo quy định của nhà nước thì VIP hoàn toàn đáp ứng. Điều kiện thứ hai là có lợi nhuận sau thuế giữ lại. Thì những năm trước VIP trả cổ tức một là bằng tiền mặt, hai là chia cổ phiếu rất lớn, trung bình mỗi năm đâu đó khoảng 30 đến 40%. Đó, 30 đến 40%. Thế thành ra lợi nhuận sau thuế họ cứ có họ lại chia cổ phiếu để tăng vốn góp lên. Thì hết năm 2022 với cái kết quả kinh doanh 2022 đạt được khá tốt, dự báo là khoảng 8.400 tỷ lợi nhuận sau thuế hoặc hơn. Thì cái lợi nhuận sau thuế giữ lại của công ty có thể trả cổ tức là lên đến 8.400 tỷ. Chia cho khối lượng cổ phiếu khoảng 2,1 tỷ thì tương đương với nó có khoảng độ 4.000 đồng trên một cổ phiếu. Đúng không ạ? Thì điều kiện có lợi nhuận sau thuế giữ lại là đáp ứng được. Điều bên cạnh đó thì đối với ngân hàng thì chúng ta không cần nói nhiều, đó là có tiền hay không. Thì rõ ràng là ngân hàng là một đối tượng kinh doanh tiền thế thành ra điều kiện có tiền của nó là có có tiền mặt rồi tiếp theo ban lãnh đạo có mong muốn chia cổ tức tiền hay không thì à, được rồi thì ban lãnh đạo họ cũng đã lên tiếng công bố rất chính thức đó là VIP rất mong muốn là được trả cổ tức bằng tiền và kỳ vọng 2023 sẽ xin phép ngân hàng nhà nước cho trả cổ tức bằng tiền đó thậm chí họ đưa ra kế hoạch tham vọng nếu được thì có thể trả cổ tức bằng tiền 3.500 đồng nhưng mà cái điều này theo chúng tôi là không thể ngân hàng nhà nước sẽ không cho trả mạnh thế đúng không ạ và tiếp theo điều kiện tiếp theo điều kiện cần tiếp theo là cái hiệu quả kinh doanh trên vốn chủ sở hữu nó phải lớn hơn cái tăng trưởng tín dụng nếu như mấy năm trước thì VIB không trả cổ tức bằng uh, tiền mặt do nguyên nhân thứ nhất ngân hàng nhà nước không cho thứ hai là nguyên nhân khách quan đó là họ phải giữ lại để đáp ứng cái tăng trưởng tín dụng chúng ta thấy rằng là tăng trưởng tín dụng của VIB những năm qua được tăng là cao nhất nhì Việt Nam cùng với Tiên Phong Bank và Techcombank là ba ngân hàng được tăng trưởng tín dụng cao nhất Việt Nam. Thì trong đó có VIB thì số 1. Thì với tăng trưởng tín dụng trung bình nó khoảng 25% một năm. Thế thành ra chúng ta hãy tưởng tượng như này. Chúng ta kinh doanh một cái gì đó. Chúng ta tăng quy mô năm sau thêm 25% thì dĩ nhiên vốn chủ sở hữu chúng ta giữ lại cũng cần phải tăng khoảng 25% độ lên. Đúng không ạ? Thì để đáp ứng cái việc tăng kinh doanh đó. Đúng không? Ví dụ chúng ta cần có 1.000 tỷ doanh thu thì cần vốn chủ sở hữu là 100 tỷ chẳng hạn thì năm sau cần có 1.250 tỷ doanh thu thì vốn chủ sở hữu phải tăng lên 125 tỷ thì ROE của VIB này khoảng 30 đến 35% thì như vậy nó vẫn còn dư một ít điều đó khiến cho cái hệ số an toàn vốn của ngân hàng này nó vẫn tăng theo thời gian này đúng không ạ tuy nhiên từ năm 2022 trở đi thì dự báo rằng VIB sẽ rất khó có thể được tăng trưởng tín dụng cao như những năm trước minh chứng đầu tiên là 2022 thì tăng trưởng tín dụng chỉ khoảng độ 14% thôi và các năm sau dự kiến cũng chỉ mức ý thôi bằng mức trung bình thôi còn họ ngân hàng nhà nước sẽ ưu tiên những cái ngân hàng mà họ tham gia giải cứu các ngân hàng không đồng tái cơ cấu lại các ngân hàng đó thì sẽ được tăng cao hơn thì những ngân hàng không tái cơ cấu ngân hàng không đồng như VIB thì không gánh thêm gánh nợ thì họ chỉ tăng trưởng tín dụng vừa thôi 14% thì như vậy với cái ROE nó lên đến 35% thì tức là ví dụ 10.000 tỷ làm ra 13,5 ngàn tỷ thành 13,5 ngàn tỷ mà tăng trưởng tín dụng chỉ tiên tăng 14% thì suy là lợi nhuận giữ lại của nó ấy, để đáp ứng cái tiêu chuẩn an toàn vốn vẫn vậy thì chỉ cần giữ lại khoảng 14% thôi. Thì như vậy vẫn còn 20% ROE để có thể trả cổ tức mà vẫn đảm bảo được cái tỷ lệ an toàn vốn giống như năm trước. Giống như năm trước anh chị ạ. Thì như vậy ví dụ như là ngân hàng này đạt à, à, có 20 cuối năm 2021 thì có 24.000 vốn chủ. Thì à, đạt được ROE 35% thì lợi nhuận 8.400 tỷ. Thì như vậy nếu mà nếu mà nó giữ lại bằng cái tăng trưởng tín dụng 14% thôi thì còn 20% của ROE tức là nó tương đương với khoảng 4.800 tỷ có thể trả cổ tức tức là ngân hàng này có thể hoàn toàn có thể trả cổ tức khoảng độ 2.300 đồng trên một cổ phiếu mà cái hệ số K vẫn đáp ứng như cuối năm 2021 đó vẫn đáp ứng như thế thì cái điều kiện cần về ROE lớn hơn cái tăng trưởng tín dụng thì là đã cũng đã đáp ứng đủ còn có những cái công ty ấy, lợi nhuận nó làm ra mỏng quá mà lại cần tăng trưởng nhiều thành ra không thể trả cổ tức được đúng không ạ thì vip thì đáp ứng được tất cả các cái điều kiện đủ còn điều kiện cần còn điều kiện đủ thì sao thứ nhất đó là ngân hàng nhà nước cho phép trả cổ tức bằng tiền mặt thì uh, ờ, 3 năm qua ngân hàng nhà nước đã đưa ra một chính sách rất hay đó là yêu cầu các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân phải giữ lại vốn trụ giữ lại lợi nhuận sau thuế chỉ trả cổ tức cổ phiếu thôi thì khiến cho cái hệ số an toàn vốn K của toàn bộ các cái ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân nó đã lên đến trên 12%. Điều này giúp cho cái hệ thống ngân hàng hoạt động tốt hơn, bền vững hơn, chống trả với những khó khăn như Covid rất tốt. Và thậm chí là cái khó khăn liên quan đến trái phiếu suy thoái vừa rồi thì cũng nhờ cái việc giữ lại vốn chủ sở hữu này mà có thể chống chọi rất tốt. Rất tốt. Và chúng ta hãy lưu ý rằng cái hệ số K của các cái ngân hàng trong khu vực ấy ở Việt trong khu vực Đông Nam Á ấy, thì trung bình nó khoảng độ 16% cả. Còn hệ số K trung bình của chúng ta tổng tất cả thì mới chưa đến 12%. Thì như vậy là hệ số K vẫn thấp. Bởi vậy cho nên ngân hàng nhà nước sẽ vẫn yêu cầu các ngân hàng sẽ giữ lại có thể là giữ lại toàn bộ lợi nhuận tiếp năm năm nay. Hoặc là nếu cho phép trả cổ tức bằng tiền thì cũng sẽ cho phép trả cổ tức bằng tiền với một tỷ lệ hạn chế thôi hạn chế đâu chứ họ không cho trả cao đâu thì chúng tôi cho rằng là cái mức cao nhất ngân hàng nhà nước có thể cho phép đối với VIP khi EPS bằng 4 ngàn đó là cao nhất thì có thể là họ chỉ cao nhất là chắc là 2 ngàn đồng tức là một nửa thôi hoặc cái trường hợp trường hợp gọi là kém tích cực nhất thì họ sẽ không trả cho cho trả cổ tức tiền mặt đồng nào cả và họ bảo là phải đợi thêm một năm nữa đến năm 2024 mới trả được trả cổ tức tiền mặt chẳng đó thì đấy là điều kiện đủ thứ nhất điều kiện đủ thứ hai đó là đại hội đồng cổ đông thông qua đúng không ạ thì điều này thì gần như chắc chắn rồi bởi vì các cổ đông cũng rất mong ngóng có tiền mặt là thứ nhất thứ hai họ mong ngóng là khi có tiền mặt thì định giá cổ phiếu sẽ cao hơn thôi thì ví dụ như VIP như chúng ta chia sẻ ví dụ nếu nó không trả cổ tức tiền mặt thì còn có giá 19 nếu mà nó trả cổ tức tiền mặt chẳng hạn thì tôi tin rằng ví dụ trả 2.000 đồng tin rằng giá nó không có chuyện dưới dưới 20 đâu bởi vì sao bởi vì người ta nhận tiền mặt thôi cũng đã được 10% cao hơn gửi ngân hàng rồi huống chi cái cổ phiếu này vẫn còn tiếp tục tăng trưởng trong tương lai và lợi nhuận nó vẫn còn giữ lại được vài ngàn trên một cổ phiếu và đắp vào vốn chủ sở hữu ngày càng tăng đúng không ạ thì cái điều kiện thứ ba nếu mà ngân hàng VIB mà trả được cổ tức tiền mặt tốt ý, thì có thể nói là VIB là một cổ phiếu tương đối hoàn hảo để cho các nhà đầu tư sở hữu một phần nào đúng không ạ và chúng tôi có những cái dự báo trong tương lai cho VIB nhất định như sau đầu tiên là về tăng trưởng lợi nhuận sau thuế thì chúng tôi cho rằng trung bình 5 năm tới khoảng 15% một năm tương đương với việc nó sấp xỉ so với tăng trưởng tín dụng khoảng độ 14 15% một năm đối với ngân hàng này. Đó, thì đây là giả định mọi thứ vẫn đi đi ngang còn có những trường hợp nó có thể xấu hơn rất nhiều ở một năm nào đó thì lợi nhuận nó có thể là không tăng thậm chí giảm nhưng mà trung bình 5 năm thì chúng tôi cho rằng nó sẽ bám sát với cái tăng trưởng tín dụng thậm chí nó có thể tăng trưởng cao hơn nếu mà ngân hàng nhà nước yêu cầu phải giữ lại lợi nhuận nhiều hơn bởi vì chính cái lợi nhuận sau thuế đó nếu họ giữ lại họ đập vào vốn thì nó cũng sinh lời đúng không ạ ví dụ như 8.400 tỷ lợi nhuận năm 2022 của VIB mà giữ lại họ chỉ cần cho vay được với lãi suất 12% thôi thì họ đã có thêm 1.000 tỷ lợi nhuận rồi. Trừ thuế thì vẫn có thêm ở hơn 800 tỷ lợi nhuận sau thuế thôi. Đúng không ạ? Tăng thêm chục phần trăm và chưa ra chưa kể cái việc tăng trưởng tín dụng vân vân. Rồi hay là trường hợp tích cực hơn thì ngân hàng này có thể là tiếp tục tiết giảm cái chi phí khi mà ứng dụng công nghệ ngày càng mạnh hơn. Hay là họ có thể tích cực hơn bằng cách là họ khai thác tốt những cái tập khách hàng hiện tại với các cái dịch vụ sản phẩm mới tốt thì có thể hơn Đấy, nhưng mà tính trung bình thì chúng tôi cho rằng là về lâu về dài các ngân hàng sẽ tăng trưởng tín lợi nhuận tương đương với việc tăng trưởng tín dụng thôi thì là 15%. Rồi tiếp theo cổ tức tiền sẽ tăng trưởng theo thời gian sau khi được ngân hàng nhà nước cho phép. Ví dụ như EPS năm 2022 là 4.000 chẳng hạn. 2023 EPS của họ khoảng độ 4.600 đến 4.800, thậm chí 5.000 đồng. Thì 2022 nếu được cho phép trả cổ tức tiền mặt là 1.000 thôi chẳng hạn thì năm sau khi lợi nhuận tăng 25% 20% thì lợi nhuận cổ tức nó có thể tăng lên 1 hai năm sau nữa có thể lên 1 rưỡi năm sau nữa có thể lên 1 tám và cứ có thể tăng thêm tiếp như trường hợp của FPT đã diễn ra rất là đều đặn trong hàng chục năm qua thì thậm chí VIP này còn được đánh giá cao rất nhiều bởi vì định giá cổ phiếu VIP nó thấp hơn FPT rất nhiều bởi vì FPT PE đâu đó bằng khoảng 15 16 lần còn VIP chỉ là 4.8 lần đúng không ạ Ngoài ra thì phúc lợi khen thưởng của FPT là 10%, của VIP là 0%. Thế thành ra lợi nhuận của VIP thì nó về cổ đông nó còn nhiều hơn nữa. Cơ. Đúng không ạ? Rồi tiếp theo về ROE thì của VIP cũng cao hơn. Tuy nhiên FPT được một cái là nó chắc chắn hơn. Và nó hoạt động là rủi ro nó thấp hơn ngân hàng. Nó thấp hơn ngân hàng. Và đặc biệt FPT thì nó lại không cần thêm quá nhiều vốn để ừ, khi nó tăng trưởng. Khi nó tăng trưởng. Đó nó khác nhau ở những chỗ như thế thì có những cái hơn có những cái chưa bằng đúng không ạ còn uh, à, vip thì chúng tôi cho rằng là rất phù hợp với những nhà đầu tư giá trị với những nhà đầu tư tích sản cổ phiếu cũng vô cùng phù hợp với cái cổ phiếu này bởi vì kỳ vọng rằng trong tương lai nó sẽ được trả cổ tức bằng tiền mặt có điều là cái này thì phải phụ thuộc vào ngân hàng nhà nước chứ không phải do doanh nghiệp hoàn toàn quyết định 100% như những đối tượng doanh nghiệp khác còn chia sẻ cùng anh chị đối với những cái công ty khác như công ty công nghệ như FPT công ty điện nước như là Hà Đô, Ri, công ty thủy sản như Vĩnh Hoan hay là những cái doanh nghiệp bán lẻ như thế giới di động, FPT vân vân. Họ muốn trả cổ tức như thế nào thì chỉ cần đạo đồng cổ đông thông qua là được, không cần phải xin ý kiến của cái uh, bộ ngành mà điều hành về cái lĩnh vực ấy. Đúng không ạ? Còn riêng ngân hàng thì có sự chặt chẽ hơn là như thế. Là như thế. Thế thành ra là tuy nó cũng có bó buộc nhất định nhưng mà nó cũng có những cái lợi ích đó là giúp cho cái hệ thống ngân hàng hoạt động hoạt động nó an toàn và bền vững hơn còn về định giá thì chúng tôi cho rằng là định giá của VIB thì phù hợp xứng đáng là PE khoảng 10 lần BB khoảng 2.5 đến 3 lần với cái việc ROE trên 30% là như vậy còn nếu mà có đầu tư thì hãy chốt lời khi PE trên 10 lần và PB bằng 3 lần chẳng hạn thì đấy có thể là những cái cơ hội chốt lời mà mang lại cái sinh lời cho nhà đầu tư lên đến ờ, rất cao rất cao tuy vậy như chúng tôi có trao đổi đó là bên cạnh cơ hội thì nó cũng có những cái rủi ro của nó có rủi ro của nó và quý vị hãy xem lại những cái rủi ro ở phía đầu clip của chúng ta đã nói đã nói tuy nhiên để mà giảm thiểu được cái rủi ro thì chúng ta cũng cần phải có chiến lược đầu tư nó phù hợp hơn bạn chia sẻ cùng anh chị là à, trong quá khứ thì thực sự chúng tôi cũng nhiều lần cũng bị những cái rủi ro bất ngờ nó ập xuống đầu và quản trị cũng chưa phải là tốt thậm chí nằm lúc quản trị còn tệ cơ bởi vậy là cần phải có một cái chiến lược đầu tư nó phù hợp thì từ đó trong tương lai chúng ta sẽ giảm thiểu được rủi ro thưa quý vị thứ nhất là quý vị hãy chia cái danh mục đầu tư của mình đầu tiên là cái phần tiền đầu tư chứng khoán của quý vị chỉ là một phần trong cái tài sản của mình thôi. Tài sản của mình cũng cần phải phân bổ thêm tài sản an cư ví dụ như nhà ở rồi là có thêm các tài sản lỏng khác ví dụ như là một phần gửi tiết kiệm hay một phần mua trái phiếu hay một phần mua bất động sản hay là có tích trữ một ít vàng còn còn một phần thì chúng ta cho vào cổ phiếu thôi và trong cái phần cho vào cổ phiếu thì chúng ta hãy cố gắng chia làm 3 đến 10 ngành ví dụ ở trong cái báo cáo chiến lược của chúng tôi thì cũng chia làm khá nhiều ngành. Thứ hai là phân bổ cái danh mục làm 5 đến 10 mã tùy vào cái lượng tiền của nhà đầu tư. Nếu lượng tiền ít quá thì chúng ta phân bổ 5 mã thôi. Nhưng nhiều một chút thì chúng ta hãy phân bổ là 10 mã. Rồi mỗi mã từ 10 đến 20% thôi. Phòng trường hợp có những rủi ro bất ngờ mà chúng ta không thể ngờ được. Ví dụ như là nhiều trường hợp, ví dụ có những trường hợp là lãnh đạo đột tử chẳng hạn, linh hồn doanh nghiệp đột tử. Thế thì rõ ràng rằng là ảnh hưởng đến doanh nghiệp ấy đặc biệt những doanh nghiệp cổ phần tư nhân hay là trường hợp liên quan đến bị bắt chẳng hạn lãnh đạo mới bị bắt chẳng hạn thì mất luôn linh hồn trừ những cái doanh nghiệp nhà nước còn đây là những cái doanh nghiệp mà có tính tư nhân cao người dẫn đầu người đứng đầu có ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp đó hay là liên quan đến rủi ro chiến tranh chẳng hạn hay là liên quan đến rủi ro ừ, đổ vỡ liên quan một một vài ngân hàng nào đó của hệ thống chẳng hạn đấy thì chúng ta hãy phân bổ ra là 10 đến 20% ờ, tối đa là 2% trên một mã thì ở đây là tốt nhất tôi chia sẻ đó là chúng ta hãy phân bổ đều ra tất cả các mã ví dụ ờ, nhà đầu tư chọn 5 mã chẳng hạn thì chúng ta phân bổ mỗi mã là 20% nếu chọn 10 mã thì mỗi mã là 10% thì khi đó chúng ta sẽ giảm được nhiều cái rủi ro khi đầu tư khi đầu tư đó thì trên đây là chúng tôi đã chia sẻ trao đổi đến quý nhà đầu tư về một cái uh, món hời đối với ngành ngân hàng đó đây là một món hời nhưng mà món hời này chúng ta cũng cần phải lưu ý có những cái rủi ro nhất định được không ạ đó có những rủi ro đó. và đây là một cái món hời nó gần như đáp ứng hoàn hảo các cái tiêu chí quan trọng của một cổ phiếu xuất sắc đó cái yếu tố cổ tức bằng tiền mà nó được ngân hàng nhà nước thông qua được bắt đầu với một tỷ lệ tương đối tốt thì đây có thể nói là một cái doanh nghiệp hoàn hảo cho một phần tài sản của quý vị tích sản vào nó thì xin chúc quý vị có những cái kiến thức hữu ích có những tham khảo thú vị trong cái quá trình và quyết định đầu tư của mình và quý vị có những cái ý kiến gì thì hãy góp ý cho chúng tôi hoặc là quý vị mong muốn là được đọc vị cổ phiếu nào phân tích định giá cổ phiếu nào thì hãy comment phía dưới cho chúng tôi biết à, nếu mà đủ số lượng đông nhất định thì chúng tôi sẽ thực hiện làm các cái nội dung đưa đến quý vị. Xin chào.